mà khi mà chúng ta hỏi những cái anh chị đi trước á thì anh chị cũng giảng như vậy như vậy đó thì chúng ta sẽ gật đầu gật đầu à à hiểu hiểu cái nghiệp vụ này sẽ giải quyết như thế này như thế này nhưng mà khi mà quay về chỗ làm á cái mà thật sự làm những cái công việc đó tự nhiên là quên mất tiêu mọi người có từng trải qua cái cảm giác đó không Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Áp lực trong cuộc sống á Trong công việc á Ai mà lại không có chứ phải không Chúng ta còn sống là chúng ta sẽ còn gặp áp lực Nên là hôm nay á Mình muốn chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại Cùng nhau trò chuyện Về những cái áp lực gần đây của mọi người nha Để á chúng ta có thể cùng nhau chữa lành cho nhau Nha mọi người nha và cá nhân mình á, thì mình cũng muốn ghi lại những cái khoảnh khắc này những cái dòng suy nghĩ của bản thân này để mà sau một cái chặng đường dài á có dịp ngồi lại và xem lại những cái đoạn video này á thì mình biết à thì ra cũng có một thời kỳ vĩnh ký mình cũng đau đầu cũng lay hoay với những cái dòng suy nghĩ này Trước khi đi tiếp với video của mình thì nếu mà các bạn cảm thấy thích hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến cho các bạn những cái thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Có một cái câu nói vậy nè, muốn biết phải hỏi. Mình thì mình rất là tán thành cái câu nói này, nhất là đối với những bạn mới vừa đi làm nữa. Nhưng mà thực tế tại nơi làm việc không phải ai bạn cũng có thể hỏi và không phải ai cũng sẽ sẵn lòng chỉ cho bạn không sẵn lòng ở đây nghĩa là sao nghĩa là không phải là họ không muốn chỉ cho bạn nhưng mà cũng có thể là do tính chất công việc của họ quá dày đặc bạn khoan cũng đừng có trách họ bạn cứ nghĩ về nè mỗi người khi mà đi làm sẽ được trả một cái phần lương tương ứng và cái việc chỉ dạy cho bạn nó không có nằm trong phần lương đó của họ có nghĩa đó không phải là trách nhiệm nghề nghiệp của họ và việc chỉ dạy cho bạn nó xuất phát từ sự tự giác Do đó thì sẽ có những người chỉ rất là thờ ơ. Cũng có những người đem cả trái tim ra mà chỉ dạy cho bạn. Đó cũng là lý do mình rất là trân quý những người mà sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mình từng nghe một cái câu như vậy nè. Điều may mắn nhất của những bạn sinh viên khi mới ra trường đi làm đó, đó là gặp được một người đi trước tận tình và sẵn sàng chỉ dạy những cái kiến thức cho họ. Và mọi người biết gì không? trong môi trường việc làm á cũng có một kiểu người á họ quá là biết điều họ quá là nhạy cảm quá ngại làm phiền người khác nên họ cứ im im và gom hết phần stress vào người như vậy đó người quá biết điều á thì đó là điểm mạnh của họ nhưng cũng là điểm yếu của họ và bản thân mình hiểu họ mình thì mình chia sẻ với mấy bạn vậy nè mình á thì có một người bạn làm chung um, bạn đó nói vậy nè tao thì tao cũng rất là ngại hỏi nhưng mà một cái nghiệp vụ nào đó mà tao không chắc hoặc là tao không biết á tao mơ hồ á thì chắc chắn tao sẽ hỏi mất công im im mà làm sai á thì cái hậu quả đó nó sẽ ảnh hưởng đến một tập thể thay vì một mình tao và mình khuyên các bạn vậy nè vì cái tính hay ngại sợ làm phiền người khác của một số người á thì ta nên thay đổi mình nhận ra rằng á cái tính cách đó nó ảnh hưởng rất là lớn tới sự nghiệp và cả con đường tương lai của các bạn nữa. Nhưng có một số bạn sinh ra vốn cái tính cách hay ngại, hay sợ làm việc người khác rồi, thì thay đổi thì thay đổi phải làm sao đây? Nếu mà bạn không thể thay đổi toàn bộ thì bạn thay đổi ít ít cũng được. Bạn ngại hỏi người ta nhiều thì hỏi ít thôi. Quan trọng là bạn vẫn phải hỏi nha đừng có đóng khung bản thân cho một cái kiểu tính cách nhất định như vậy thực tế thì có một số người khi mà bạn hỏi họ mang lại cho bạn cái cảm giác dễ chịu hơn khi bạn hỏi những cái người khác nếu mà một người mà mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu gần gũi và bạn cảm thấy giúp được cho bạn á thì bạn cứ mạnh dạn hỏi họ thôi mà trong những cái tháng đầu đi làm á nhiều khi là cái tính chất công việc á nó nó Ừm, có thể gọi là dày đặc hoặc là có thể gọi là chúng ta chưa quen ấy, nên là có những cái nghiệp vụ, có những cái vấn đề á, mà khi mà chúng ta hỏi những cái anh chị đi trước á, thì anh chị cũng giảng như vậy, như vậy đó, thì chúng ta sẽ gật đầu, gật đầu, à, à, hiểu, hiểu cái nghiệp vụ này sẽ giải quyết như thế này, như thế này. Nhưng mà khi mà quay về chỗ làm á, khi mà thật sự làm những cái công việc đó, tự nhiên là quên mất tiêu. Mọi người có từng trải qua cái cảm giác đó không? cá nhân mình khi mà hỏi thì mình sẽ sách theo cái điện thoại của mình và trước khi bắt đầu cái câu hỏi thì mình sẽ hỏi đối phương là à cho phép em được ghi âm cái cuộc trò chuyện này nha vì em sợ là khi mà anh chị giảng xong rồi em hiểu nha nhưng mà khi mà quay về nơi làm việc á em lại bị quên mất tiêu um, lúc đầu thì cả phòng ai cũng cười mình hết nhưng mà mình mình thấy á, mình làm như vậy á, thì ít ra mình sẽ tránh phải hỏi anh chị quá nhiều lần từ đó cũng sẽ hạn chế được những cái lần mà mình làm phiền người khác mình biết á, là những cái giai đoạn đầu trong những cái bước chuyển tiếp trong cuộc sống á, là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trắc trở tới cái mức mà mọi người biết không là mình phải um, uống liền hai viên thuốc nhất đầu luôn trong khi khi mà tiêm ba mũi vaccine á thì hầu như mình không có uống viên thuốc nào hết á và mình cũng ý thức được rằng á, là mình đang truyền cảm hứng cho mọi người thì trước nhất á, là mình phải có một cái nội tâm thật là vững chắc vững mạnh để ít nhất là mình có thể là điểm tựa cho chính bản thân mình trước nhưng mình cũng chỉ đang ở tuổi 22 thôi mọi người ở cái độ tuổi này á thì chắc chắn là mình vẫn có những cái nỗi lo những cái sự non nớt và mình chấp nhận điều đó mình không ráng khoét lên mình cái bộ áo là à ta phải biết tất cả mọi thứ ta phải luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh không mình cứ làm mình trước thôi những khi áp lực trong cuộc sống như vậy nè thì mình sẽ tự nói với mình á, là áp lực trong giai đoạn nào của cuộc sống nó cũng nên có những cái áp lực á, nó làm chúng ta vững mạnh hơn và có những khi á, những cái cơn áp lực đó nó khiến mình nhức đầu và không thể suy nghĩ được thêm gì nữa hết á thì ok mình sẽ không suy nghĩ gì hết mình sẽ mở những cái giai điệu thật là nhẹ nhàng ngồi thuyền và niệm phật mình sẽ để đầu óc của mình tập trung vào những cái tiếng niệm mà mình phát ra để từ đó cũng có thể coi như là một cách để bản thân mình bình tâm trở lại và giảm stress tới đây thì mình muốn gửi đến mọi người một điều đó là những cái giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời nó luôn đòi hỏi mọi người phải có một cái sự um, thay đổi một cái sự thích ứng nhất định hy vọng là những bạn trong tình trạng tương tự thì sẽ luôn giữ cho mình được một cái nội tâm vững chắc để mà thích ứng nha Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ thích những chiếc video này của mình và nếu mà thích thì hãy share những chiếc video này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha.